Dạ kính thưa quốc dân Dạ kính thưa tất cả 6 tỷ người trên thế giới Dạ kính thưa United States Dạ kính thưa United Nations Dạ kính thưa tất cả quân đội trên thế giới Dạ kính thưa tất cả đồng minh trên thế giới Dạ kính thưa trân trọng lỡ châu cơ đầu năm tình lịch tháng 1 năm 2023 trân trọng ba trái bom nguyên tử hạt nhân thất lạc chạy vô trung quốc xây đặt nổ bánh tét lét trả đất ta đến ngày giải phóng đồng lòng cùng đi tiêu diệt kẻ thù vì tương lai quốc dân sông pha tiến lên làm nên núi sông từ nay luôn vững bền thống nhất nước đại việt nồi giống lúc biết phải cần giải nguy người công dân luôn vững bền tâm trí dân tấn công quân tiêu diệt của Trung Quốc thống nhất Giang Sơn Đại Việt trân trọng trân trọng và đây là lịch tháng 1 năm 2023 trân trọng Dạ kính thưa quốc dân Em phờ Lê Điệp Cúng giái trời Xin Liên Quốc Tòa án Liên Quốc trên thế giới để lấy lại Giang Sơn, thống nhất Giang Sơn Đại Việt, Trung Quốc tan tung mạnh. Thì di thần ở trên trời chiếu xuống một ánh sáng vô tấm giấy này. Vì thần hiện vô trong tấm giấy này, đi qua Trung Quốc. Tiêu diệt Trung Quốc tan cân mạnh, lấy đất. Trung Quốc trả đất, Giang Sơn tổ tiên Đại Việt. Trân trọng, trân trọng. Trả lại Hoàng Sa, Trường Sa, thống nhất Giang Sơn. Đại Việt trân trọng trân trọng đây tâm lịch đầu năm tháng 2, tháng 1 2023 giờ đây cái ngày 16 là ngày là điện em phờ quảng đế trân trọng trân trọng thống nhất giang sơn đại việt quốc thái dân an an cư lạc nghiệp quốc dân sống trong cảnh thái bình thế giới hòa bình hạnh phúc dân tộc đại việt văn minh phát triển đào tạo giáo dục trân trọng trân trọng an cư lạc nghiệp quốc thái dân an